À, xin chào tất cả quý khách hàng đã đến với kênh giá xe Mitsubishi và em à, là Nhật Anh à, em thuộc bộ phận tư vấn bán hàng thuộc khu vực phía Nam và ngày hôm nay thì em à, xin quay trở lại với kênh để giới thiệu về với quý khách hàng dòng xe 7 chỗ một dòng xe không quá xa lạ với thị trường Việt Nam à, cùng với đó là những tính năng và quan trọng nhất đó là giá ưu đãi trong tháng 5 à, khi quý khách khi quý khách hàng mua xe thì quý khách hàng sẽ được những ưu đãi nào hãy cùng em tìm hiểu qua video này À, đầu tiên thì em muốn giới thiệu tới những tính năng mà dòng xe này thực sự đã có nhiều cái ờ, option cải tiến so với năm 2021 thì à, chúng ta có thể thấy là mặt lạ ca lăng vẫn được thiết kế hình chữ X à, là một cái ngôn ngữ dynamic siêu à, khá là phổ biến ở thị trường Việt Nam à, mặt nạ được thiết kế mạ chrome có những đường gân guốc nhìn nó đẹp và sáng giúp cho chiếc xe à, nhìn thể thao và phong cách hơn phù hợp với dòng xe gia đình à, bên cạnh đó đó là đèn à, hệ thống đèn chiếu sáng đèn chiếu sáng pha cốt thì được tích hợp à, những cái ô à, vuông rất là ngăn nắp và hoa học à, đèn thì giúp cho ánh sáng nó à, loại đèn led này thì giúp cho ánh sáng à, tiết kiệm được những công năng như là giảm tuổi thọ và ánh sáng được tốt hơn giúp người lái dễ dàng quan sát hơn và ta có thể nhìn qua bên hông cũng không có gì gọi là thay đổi so nhiều với những phiên bản khác nhưng mà xe thì được vẫn trang bị kính điện kính điện thì à, được mạ cờ rơm nhìn nó sáng hơn à, xe nó cũng nhìn nó đẹp hơn à, đây thì tay nắm cửa tay nắm cửa thì à, cũng được thiết kế cũng mạ cờ rơm luôn tay nắm cửa thì rất là dễ dàng thao tác đó cũng là một những cái chi tiết rất là quan trọng và điều nữa đó là mình muốn nói đó là hệ thống mâm mâm thì vẫn được trang bị mâm 16 nhìn nó hoa học hiện đại và được thiết kế những cái đường gân guốc và logo vẫn là Mitsubishi à, phanh thì dùng phanh tan chống giúp cho an toàn và dễ dàng thao tác hơn à, nhất là những dòng xe 7 chỗ thì à, phanh tan chống thì đó là một trong những cái ưu điểm à, giúp cho chiếc xe nó an toàn vận hành trên à, những à, cung đường rồi ta có thể nói tới sơ qua một cái điểm nhỏ nữa mà nó cũng cực kỳ hay đó là Ờ, so với những phiên bản trước thì ờ, anten thì ở đây là được sử dụng anten vây cá à, là anten vây cá này à, giúp cho chiếc xe nó ừ. một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó giúp cho chiếc xe nhìn nó đẹp hơn cứng cáp hơn so với cái à, những phiên bản khác thì à, sử dụng anten râu anten à, anten cần thì phiên bản này cũng đã được nâng cấp đây cũng là một điểm rất là đặc biệt à, và điểm à, mình muốn nói tiếp tục đó là cái à, hệ thống đèn đèn đây đèn hậu được thiết kế chữ L à, nhìn khuôn khổ nó rất là đẹp thì mặt trước thì nó được thiết kế ngôn ngữ uh, à, dynamic siêu nhưng mà với uh, phía bên sau thì cái đèn này cũng uh, là một chi tiết nổi bật rồi ta có thể đi uh, vào bên trong xe à, và bên trong xe thì à, và bên trong xe thì à, à, quý khách hàng có thể thấy là khá là rộng rãi à, so với những phân khúc 7 chỗ thì à, Xpander thực sự là cái dòng xe này nó đang à, rộng rãi nhất là cái cái à, khoang 7 chỗ từ hàng ghế đầu giữa và cuối ta có thể thấy hàng ghế thứ ba à, có những à, à, tay nắm à, cửa giật à, ra rất là dễ dàng thao tác à, như mình à, thử à, ví dụ đó, đó. thì à, ở đây thì nó dễ dàng rất là dễ dàng thao tác ở đây thì mình có thể đi những chuyến đi xa khoảng 4 5 người thì à, mình có thể trải này ra và mình sẽ giúp ờ, đựng ờ, nhiều đồ hàng hóa hơn hoặc là có những em nhỏ em bé ờ, cháu thì mình có thể chơi trong đây nhìn rất là rộng rãi ngoài ra thì ở trong cái khoang trong cái bên trong ngoại thất này á, thì hiện giờ nhà máy Mitsubishi thiết kế hơn là 44 cái hộp học để đựng đồ thì ta có thể thấy hai bên hông và những cái học ừ, ở trên Ờ, bên tài bên phụ và bên giữa thì mình có thể có những cái ờ, lựa chọn để mình để những cái đồ ờ, theo cái vị trí theo cái sao cho nó phù hợp với cái riêng mình đó. đằng sau thì đây thì cũng có một cái học cũng khá là hay cái thiết kế của nó thì nó giúp cho mình có những cái lựa chọn đựng đồ chứa đồ hoặc là là những cái vật vật thể khá nhỏ um, ở đây là bánh uh, uh, chỗ để mở cái um, bánh dự phòng mình có thể thao tác rất dễ đó còn một chi tiết nữa thì uh, đồ nghề thì uh, so với những hãng khác thì người ta sẽ đặt ở những nơi nó nó nó nó khác nhưng mà với Xpander thì đây là cái đồ nghề uh, được thiết kế nằm bên hông của đằng sau ghế thứ ba đó thì có những đội đó khá là dễ để mình thao tác dễ lấy và dễ quan sát hơn ờ, ta có thể đi thêm một chi tiết ờ, vào bên trong Ờ, bên trong của, của chiếc xe này thì so với những phiên bản uh, trước đây thì uh, bên đại lý Mitsubishi đã nâng cấp uh, cái chi tiết uh, quan trọng đó là đã sử dụng hàng ghế là ghế bọc da toàn bộ luôn bọc da cao cấp của chính hãng nha quý khách hàng so với những phiên bản trước thì được trang bị ghế nỉ ghế nỉ thì thực ra thì uh, nó sẽ không được uh, sạch hơn ghế da Rồi mục đích là mình dùng phục vụ xe gia đình hay xe cá nhân thì ghế da nó giúp cho mình uh, bảo quản tốt hơn sạch hơn và nhìn sang trọng hơn đó. hàng ghế thứ ờ, hai này thì cũng dễ dàng thao tác như quý khách hàng. mình có thể thao tác bật lên bật xuống rất là rộng rãi luôn đó thủ công mình làm rất đơn giản ở bên ờ, bên cạnh nó sẽ có những cái ờ, khóa đóng mở khá là đơn giản rồi mình đi vào bên trong hàng ghế thứ thứ nhất để mình giới thiệu sơ qua em đứng anh đi đứng à. với hàng ghế thứ nhất thì à, cũng rất là rộng rãi mình có thể thao tác cho quý khách hàng có thể thấy à, những chi tiết như thế này ở đây ở đây thì nó cũng có một cái à, tay nắm như à, này để mình mình mình chỉnh theo cái góc độ ghế ngồi sao mình cảm thấy thoải mái thì ờ, em sẽ ờ, thao tác ờ, bên ghế tài cho quý khách hàng có thể theo dõi đây mình có thể kéo lên đó, lên à, gập xuống theo cái mức độ và có thể gập xuống hết luôn rất là thoải mái mình có thể nằm trên trên trên băng băng ghế nó như là một cái ghế di động vậy đấy là một trong những cái chi tiết uh, cũng rất là độc đáo của dòng xe Xpander 2021 à, hiện giờ mình đang à, đang đang đang giới thiệu đây là dòng xe phiên bản tự động dòng xe tự động này thì à, đã được à, quý khách hàng có thể nhìn sơ qua nó đã trang bị khá là nhiều so với những chi tiết so với dòng xe sơ khai những thế hệ 2, 3 hoặc 4 năm về trước như đây là những hệ thống an toàn của chiếc xe thì mình có thể thấy là vô lăng này thì nó nó được uh, tích hợp những cái uh, tính năng đàm thoại âm lượng uh, điện thoại rồi à, có những cái tính năng như là red control à, chạy trên những à, tốc độ mà mình không có cần phải nhấn ga liên tục hoặc là thắng liên tục mà giúp cho chiếc xe cái thao tác chân mình nó rất là nhàn rỗi thì cái này sau một buổi video khác mình sẽ đem xe ra ngoài một khu vực nào đó mình sẽ thực hành để quý khách hàng có thể biết thêm được những tính năng khá là mới và khá là độc đáo để giúp ích cho mình có những cái lựa chọn tốt hơn ở đây là hệ thống dàn điều hòa điều hòa thì điều hòa này thì ờ, cơ bản là Mitsubishi ờ, thiết kế cho tất cả các mẫu xe của Xpander hoặc là những dòng xe khác đây là ờ, hệ thống điều hòa chính hãng hệ thống điều hòa này nó rất làm lạnh rất là nhanh thì ở đây thì nó cũng như những dòng xe khác ở đây là hướng hướng chỉnh gió chỉnh nhiệt độ mình có thể điều chỉnh theo cái hướng của mình còn đây là nút nấm tròn ở giữa thì nó giống như chỉnh quạt nó giúp chỉnh tăng à, tăng bé lớn nhỏ còn đây là hệ thống điều hòa à, chỉnh dàn lạnh hoặc là dàn nóng nóng thì thường thường mình đi trong những cái à, thời tiết như là nhất là những khu vực tây nguyên hoặc đông bắc thì những lúc đó thì nó nó trời thời tiết nó hơi lạnh xe lạnh thì mình nên có những chế độ sưởi ấm thì tùy vào mức độ lớn nhỏ Đấy. còn đây là một cái chi tiết này có cũng rất là quan trọng so với những cái phiên bản trước thì đây là cái đầu DVD à, Android tích hợp tất cả tính năng như là Android Auto và Apple CarPlay nó thể được uh, uh, giúp mình có thể thao tác khá là thông minh không phải như những cái đầu CD người trước thì đầu này nó đã được trang bị những tính năng này thì khi cái điện thoại mình có cái gì thì mình sẽ ờ, có một cái dây nối vô cái cổng USB smartphone cổng cổng dẹp thì tất cả như mình tải một cái phần mềm à, nếu bạn dùng à, điện thoại Android thì mình tải Android Auto còn nếu mà dùng à, điện thoại iPhone hoặc là những hệ à, điều hành cao hơn thì mình sẽ tải Apple CarPlay thì mình sẽ tích hợp vào đây thì trên màn hình nó sẽ có những cái tính năng nó sẽ show ra hết cho tất cả quý khách hàng sẽ như là chỉ đường nghe nhạc hay là uh, bluetooth hoặc là mình có thể um, gọi điện thoại nó rất là nhiều tính năng uh, thì um, Thời gian tới mình sẽ cố gắng ờ, thường xuyên ra những cái video để mình giới thiệu về những cái tính năng này để quý khách hàng có nhiều cái lựa chọn và nắm nhiều cái ờ, thông tin hơn về cái dòng xe của mình. À, và đó là những cái những cái chi tiết ở xe Xpander 2021 mà em muốn giới thiệu tới quý khách hàng thì hy vọng là với những cái tính năng và những cái chi tiết này sẽ giúp cho quý khách hàng có thể có những cái lựa chọn Ờ, và giúp cho mình có thể có lựa chọn mua một chiếc xe hoặc tham khảo chiếc xe 7 chỗ ờ, với đầy đủ những tính năng trong thời gian tới và hiện nay thì ờ, với mức giá với mức giá của xe Xpander thì với xe Xpander AT và MT tại chương trình tháng 5 của đại lý chúng em thì xe Xpander hiện giờ có mức giá Xpander AT thì có giá là 630 triệu thì chúng ta sẽ được một chương trình là được tặng một phiếu nhiên liệu 30 triệu còn Xpander MT thì mình được uh, có giá là 555 triệu sẽ được tặng ờ, một phiếu nhiên liệu là 25 triệu cùng với đó là những uh, chương trình ưu đãi uh, phụ kiện uh, như dán phim lót sàn camera hành trình hoặc cảm biến thì uh, để quý khách hàng có thể quan tâm và tham khảo chi tiết hơn bản báo giá thì quý khách hàng có thể liên hệ với em Nhật Anh qua số điện thoại 0906 930514 để em có thể tư vấn chi tiết và gửi bản báo giá sớm nhất cho mình thì hiện giờ xe này thì tụi em đang có Ờ, bốn màu có sẵn trắng đen bạc nâu tại ờ, showroom mình có thể giao liền thì quý khách hàng có thể ờ, liên hệ hoặc trực tiếp quý khách hàng tới xem xe thì có thể tới địa chỉ số 1A Hồng Hà phường 2 quận Tân Bình thì alo cho em em là Nhật Anh sẽ cố gắng tư vấn cụ thể và có những chương trình khuyến mãi tốt nhất trong tháng 5 thì rất cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video này thì hy vọng là với mức giá và những cái tính năng mới của Xpander 2021 sẽ giúp quý khách hàng có những lựa chọn tốt hơn ờ, cho cái nhu cầu sắp tới của mình à, em xin chân thành cảm ơn